10 sự kiện tiêu biểu năm 2021 của công ty điện lực Hưng Yên. 1. Tăng cường đầu tư sửa chữa lưới điện, đảm bảo cung cấp điện ổn định, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt của nhân dân và các sự kiện quan trọng của tỉnh. Bám sát quy hoạch, chiến lược phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, nắm bắt kịp thời nhu cầu sử dụng điện của khách hàng, dự báo chính xác tốc độ tăng trưởng phụ tải, chủ động đầu tư cải tạo lưới điện, là những giải pháp hữu hiệu mà công ty điện lực Hưng Yên đã triển khai. Trong năm 2021, với việc đưa vào vận hành mới 3 trạm biến áp 110 kV, bãi sậy Như Quỳnh phố nối và mở rộng nâng công suất 3 trạm biến áp 110 kV Tân Quang Như Quỳnh Kim Động, đến nay trên địa bàn tỉnh đã có 16 trạm biến áp 110 kV với 32 máy biến áp có tổng công suất lắp đặt là 1.937 MVA. Các đường dây 110 kV, các xuất tuyến sau các trạm biến áp 110 kV 153 trạm biến áp phân phối, các dự án đa chia đa nối, hệ thống cáp quang và các thiết bị đóng cắt từ xa được triển khai đầu tư, xây dựng mới một cách đồng bộ, đã khẳng định năng lực cấp điện của công ty trên địa bàn tỉnh. Trước tình hình diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, công ty phải hoàn thành mục tiêu kép, vừa đảm bảo sản xuất kinh doanh, vừa thực hiện phòng chống dịch bệnh. Bằng nhiều giải pháp đồng bộ và hữu hiệu, công ty đã đảm bảo cung cấp điện ổn định đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội, phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân. Đặc biệt, đã cấp điện ổn định, phục vụ công tác phòng chống đại dịch COVID-19, đảm bảo cung cấp điện liên tục phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, các sự kiện chính trị của tỉnh, cấp điện ổn định phục vụ các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh, 80 năm thành lập Đảng bộ tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh Hưng Yên và đón nhận huân trường lao động hạng nhất. 2. Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động, tiếp tục triển khai văn hóa an toàn lao động, trong đó ưu tiên và coi trọng biện pháp phòng ngừa, không ngừng cải thiện điều kiện môi trường làm việc an toàn cho người lao động là những nội dung quan trọng mà công ty điện lực Hưng Yên đã và đang tiếp tục xây dựng. Nhận diện và có biện pháp phòng ngừa hữu hiệu các rủi ro, đổi mới trong công tác tuyên truyền, huấn luyện, nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật cho người lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ làm việc, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại hiện trường, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác giám sát, hình ảnh tại hiện trường lao động, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cùng với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, năm 2021, công ty đã đảm bảo tuyệt đối an toàn trong lao động sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động. 3. Điện thương phẩm vượt mốc 5 tỷ kWh, đưa tổn thất điện năng về 3,24%. Dù chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch COVID-19, tuy nhiên, với tinh thần chống dịch như chống giặc và thực hiện nhiệm vụ kép, là vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Cùng với nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, của nhân dân và các doanh nghiệp trong tỉnh, nên tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn vẫn đạt được những kết quả khá tích cực. Với các giải pháp hữu hiệu để nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng, rút ngắn thủ tục thời gian, tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng khi có nhu cầu cấp điện. Công ty Điện lực Hưng Yên đã cung cấp điện kịp thời, ổn định, góp phần vào mức tăng trưởng 6,52% GDP của tỉnh Sản lượng điện thương phẩm trong năm 2021 của công ty vượt kế hoạch tổng công ty giao, lần đầu tiên vượt mốc 5 tỷ kWh, tăng trưởng 11,39% so với năm 2020, cao hơn 0,95% so với mức tăng trưởng của năm 2020. Thực hiện nghị quyết của Đảng ủy công ty về giảm tổn thất điện năng, nhiều chương trình, kế hoạch, phong trào thi đua được triển khai đồng bộ đã đưa tổn thất điện năng về mức 3,24%, thấp hơn 0,23% so với kế hoạch tổng công ty giao và giảm 0,22% so với năm 2020. 4. Công tác chuyển đổi số được quan tâm và có bước chuyển biến mạnh mẽ. Với 100% hợp đồng mua bán điện và thông tin khách hàng được số hóa, 60,01% công tơ trên lưới được đo xa tự động, số hóa 85,19% dữ liệu hồ sơ nhân sự, tỷ lệ khách hàng thanh toán không dùng tiền mặt 98,41%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện theo phương thức điện tử đạt 98,91%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện trực tuyến đạt 99,82%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ điện cấp độ 4 đạt 98,61%. Tỷ lệ khách hàng đăng ký Zalo chăm sóc khách hàng đạt 54,56%. Đã thực hiện số hóa 4 quy trình tài chính kế toán, 4 quy trình kinh doanh dịch vụ khách hàng và 6 nghiệp vụ quản lý, 9 đầu số kỹ thuật vận hành, 7 nghiệp vụ số hóa hiện trường và 15 nghiệp vụ báo cáo trong công tác quản lý kỹ thuật. Chương trình cải cách hành chính đã được triển khai triệt đề thông qua cổng thông tin điện tử của Tập đoàn Điện lực Việt Nam với các giải pháp tổng thể về văn phòng điện tử. Đây là những kết quả tích cực trong công tác chuyển đổi số của công ty đã thực hiện trong năm qua theo chủ đề công tác năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Đây cũng là những tiền đề hết sức quan trọng để năm 2022, công ty điện lực Hưng Yên cơ bản hoàn thành chuyển đổi số và tiến tới hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số vào năm 2025. 5. Công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được đẩy mạnh và đi vào chiều sâu. Năm 2021, 18 đề tài áp dụng vào công tác sản xuất kinh doanh được công ty công nhận sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và hợp lý hóa sản xuất. Trong đó, một đề tài được công nhận cấp tổng công ty công ty cũng đã nghiên cứu và triển khai hai đề tài khoa học cấp tổng công ty. Bên cạnh đó, đông đảo cán bộ công nhân viên đã tích cực hưởng ứng đề xuất các ý tưởng nhằm hoàn thiện hệ thống phần mềm dùng chung của tập đoàn. Có 6 ý tưởng của 4 cá nhân được EVN khen thưởng. Đã có 84 ý tưởng sáng kiến chuyển đổi số của cán bộ công nhân viên công ty được ban tổ chức cuộc thi đăng bài dự thi trên Facebook đồng nghiệp EVN. Kết quả có 3 ý tưởng đạt giải của cuộc thi. 6 chỉnh trang lưới điện, hòm hộp công tơ và các viễn thông mang lại nhiều hiệu quả thiết thực. Năm 2021, công ty đã chỉnh trang đường dây 0,4 kV tại 136 trạm biến áp phân phối với 259 km và 12.658 hòm hộp công tơ. Trong quá trình triển khai, đã phối hợp với các nhà mạng viễn thông thực hiện gom bó lại các viễn thông đi chung cột điện hạ thế. Việc kết hợp thực hiện đồng bộ chỉnh trang lưới điện, hòm hộp công tơ và các viễn thông trong thời gian qua đã mang lại hiệu quả hết sức tích cực như giảm sự cố lưới điện, giảm tổn thất điện năng, an toàn hơn trong công tác quản lý, vận hành, nâng cao năng suất lao động, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, nâng cao độ hài lòng khách hàng và đảm bảo mỹ quan đô thị, mỹ quan khu dân cư. 7. Công tác sản xuất kinh doanh khác tiếp tục được đẩy mạnh và đa dạng hóa loại hình dịch vụ, đây là một hoạt động mang lại nhiều lợi ích thiết thực cả về phía khách hàng và ngành điện. Với việc cung cấp các dịch vụ chính như là quản lý vận hành, thí nghiệm, định kỳ công trình điện của khách hàng, đặc biệt năm 2021, công ty đã đẩy mạnh và triển khai dịch vụ tư vấn, sửa chữa lớn, công trình điện khách hàng đã giảm đáng kể số vụ sự cố công trình điện của khách hàng, góp phần giảm sự cố lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện trên lưới điện toàn tỉnh. Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh khác của công ty là 41,996 tỷ đồng, đạt 102,26% kế hoạch giao, lợi nhuận đạt 3,36 tỷ đồng. 8. Công tác đào tạo trực tuyến thích ứng với xu thế của xã hội, nhất là trong điều kiện dịch bệnh phức tạp. Năm qua, công ty đã tổ chức 56 lớp đào tạo, bồi huấn trực tuyến với 13.840 lượt người tham gia, tập trung xây dựng 184 video bài giảng, trong đó 39 video bài giảng lý thuyết, 145 video bài giảng thực hành của 123 chuyên đề. Các bài giảng trực tuyến được xây dựng hết sức trực quan, dễ hiểu theo chủ trương học để làm việc. Đào tạo trực tuyến vừa thích ứng với xu thế của xã hội, đáp ứng nhu cầu học trực tuyến của cán bộ nhân viên, vừa là cẩm nang điện tử để tra cứu cách thức thực hiện công việc trước hoặc trong quá trình thực hiện công việc tại hiện trường. Đây cũng là một trong các nội dung của chuyển đổi số trong công tác đào tạo. 9. Không ngừng chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động, tiếp tục duy trì và đẩy mạnh công tác xã hội chung tay vì cộng đồng. Con người là yếu tố then chốt quyết định đến việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, cả hệ thống chính trị toàn công ty cùng vào cuộc, tiếp tục đưa nghị quyết số 102 của Đảng ủy công ty vào cuộc sống. Người lao động trong toàn công ty đã được nâng cao ở cả ba mặt, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, điều kiện môi trường làm việc, đời sống vật chất tinh thần. Người lao động được quan tâm tạo điều kiện thuận lợi trang bị đầy đủ kiến thức, tay nghề, đã yên tâm công tác, tâm huyết với nghề, cống hiến cho sự phát triển của cơ quan đơn vị. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, chuyên môn, công đoàn, các tổ chức đoàn thể trong công ty đã xây dựng và triển khai nhiều giải pháp hữu hiệu để đảm bảo phòng chống dịch bệnh cho người lao động. Vật tư, thiết bị y tế cho phòng chống dịch được trang cấp đầy đủ, bếp ăn tập thể được duy trì theo suất, được trang bị máy sấy bát, đảm bảo đầy đủ đồ dùng sinh hoạt phục vụ cho người lao động thực hiện ba tại chỗ. Phích giữ nhiệt, dụng cụ thể thao, máy chạy bộ được trang bị để nâng cao sức khỏe cho người lao động và phòng chống dịch. Hầu hết người lao động được tiêm mũi vaccine thứ ba, tổ chức test nhanh cho toàn thể người lao động hai lần một tuần, thực hiện truy vết, xét nghiệm PCR cho người lao động có nguy cơ cao. Đặc biệt, công đoàn cùng lãnh đạo công ty thường xuyên xuống hiện trường kiểm tra công tác phòng dịch, thăm tặng quà cho các lực lượng phải cách ly vận hành Bên cạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, công ty điện lực Hưng Yên luôn quan tâm và thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Các hoạt động từ thiện để ơn đáp nghĩa, chung tay vì cộng đồng từ lâu đã trở thành một nét đẹp văn hóa truyền thống của công ty điện lực Hưng Yên. Công ty tiếp tục phụng dưỡng suốt đời hai mẹ Việt Nam anh hùng tại huyện Phù Cử, thường xuyên thăm và tặng quà các trẻ em mồ côi khuyết tật, ủng hộ xây nhà tình nghĩa, ủng hộ các quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ chất độc da cam, quỹ vì người nghèo, ủng hộ đồng bào bị thiên tai, bão lụt, ủng hộ phòng chống COVID-19. Các chương trình Thắp sáng đường quê, Triệu túi an sinh, Triệu bữa cơm, Tấm lòng người thợ điện, Thắp sáng ước mơ, Tuần lễ hồng EVN là những hoạt động thiết thực công ty đã thực hiện. Nhân tháng tri ân khách hàng năm 2021, công ty đã cùng lãnh đạo Tổng công ty Điện lực miền Bắc đến thăm, tặng quà cho 5 cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn toàn tỉnh với kinh phí trên 600 triệu đồng. 10. Công ty đạt giải nhất xuất sắc toàn diện trên 27 công ty điện lực trực thuộc Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Bằng sự đổi mới chuyên nghiệp và những hành động hiệu quả, cùng với sự đoàn kết, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu của tập thể người lao động toàn công ty, công ty điện lực Hưng Yên đã tiếp tục vượt qua 26 công ty điện lực các tỉnh miền Bắc giành giải nhất xuất sắc toàn diện trong sản xuất kinh doanh năm 2021. Đây là lần thứ hai liên tiếp và là lần thứ tư công ty được vinh danh trong giai đoạn 2016-2025. Cùng với đó, công ty tiếp tục được đề nghị chính phủ tặng cờ thi đua xuất sắc nhiều tập thể cá nhân đang được Đảng, Nhà nước, các bộ ngành trung ương và địa phương xét khen thưởng. Thưa toàn thể quý vị, 10 sự kiện tiêu biểu mà quý vị vừa theo dõi đã phản ánh cơ bản những quyết tâm, đổi mới, sự nỗ lực phấn đấu, thích ứng tình hình mới của đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và người lao động toàn công ty trong năm 2021 vừa qua. Bước sang năm 2022, công ty điện lực Hưng Yên sẽ tiếp tục gặp phải không ít khó khăn, thử thách, nhất là tình hình dịch bệnh kéo dài, Tuy nhiên, với truyền thống đoàn kết, quyết tâm cao sẽ là động lực để chúng ta thích ứng, linh hoạt, vượt qua khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị và các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giữ vững ngọn cờ đầu của Tổng công ty Điện lực miền Bắc